như ờ, các bạn cũng biết là cái bất động sản ven sông đó là cái sự lựa chọn của những cái giới nhà giàu ha thì ờ, tại vì khu vực ờ, những cái khu vực ở trong trung tâm thành phố nó ô nhiễm rất là nhiều các bạn theo dõi tin đài báo chí nó đều nói về cái việc ô nhiễm này vượt quá cái mức mà cho phép giới hạn của một cái người bình thường ha thì cái việc mà là Ờ, nếu mà bạn là sở hữu những cái bất động sản ven sông như vậy thì nó sẽ không còn cái sự ô nhiễm này nữa và à, cái bất động sản ven sông thì nó có cái à, có cái cảnh quan rất là đắt giá ví dụ như là nó lại cho bạn cái sự trong lành yên tĩnh và vô cùng là thoáng mát để bạn cảm nhận được cái sự thoải mái khi có thể là tận hưởng cái sự nghỉ dưỡng ngay tại cái ngôi nhà của mình và đó là cái lý do mà bất động sản nó ven sông nó có giá trị và thật ra là bất động sản ven sông nó chỉ chiếm một số ít ở trong một cái phần nhỏ ở trong cái dự án ví dụ như bạn thấy những cái dự án à, nó cũng sẽ có những cái bất động sản ở ven sông nhưng mà nó ở những cái à, biệt thự ở ven bờ sông luôn thì nó chỉ chiếm một cái số lượng rất là ít nên nó có cái à, số lượng giới hạn và do đó cái việc mà là tăng giá cái điều là tất yếu tại vì khi mà nhu cầu của của người mua nó cao lên và cái số lượng nó ít quá nó không đủ uh, có thể là bù đắp những cái nhu cầu đó thì giá cả thì nó phải tăng lên và cái ờ, phân khúc bất động sản ven sông á khi nào nó cũng tăng cao hơn cái bất động sản bình thường là từ 30 đến 40 phần trăm đặc biệt là những cái uh, biệt thự hay là những cái căn hộ mà view sông view rạch gì đó thì cái ờ, giá có thể là gấp đôi và cái lợi ích thứ hai đó khi mà sở hữu cái bất động sản uh, ven sông đó là lợi ích về sức khỏe thì thường là nhà ở gần uh, các uh, sông hay kênh rạch thì mang về cái lợi ích về sức khỏe nó cao hơn 20 đến 30 phần trăm so với bạn ở trong những căn nhà ở những khu vực khác thì uh, nhất là uh, hiện tại cái điều kiện không khí tại ở những thành phố lớn nó nó gây rất là nhiều uh, cái tai hại uh, về sức khỏe như là hô hấp tim mạch và bệnh da liễu uh, thật ra là tại sao ở trong uh, thành phố thì cái bệnh nó nó nhiều hơn ha và cả về ung thư nó cũng nhiều hơn ở những cái khu ờ, nông thôn à, đó là lý do mà việc ô nhiễm môi trường khí thải à, hàng ngày ô nhiễm khói bụi à, rất là nhiều thứ như vậy nên mà cái bất động sản ở ven sông nó sẽ được à, mất cái cái sự ô nhiễm đó đi ha và mình sẽ không bị nó nó nó không bị bệnh tật và cảm thấy là sức khỏe của mình nó được cải thiện hơn rất là nhiều cái điều thứ ba đó là cái lợi ích về phong thủy thì khi mà sở hữu cái bất động sản ven sông á, thì giúp cho nâng cao vượng khí rồi à, thu hút tài khí rồi thể hiện cái sự mà quyền quyền uy của chủ nhà ví dụ bạn có một cái bất động sản một cái biệt thự ở ven sông thì cái việc mà là ai cũng ngưỡng mộ cái điều đó ha bạn có thể là à, tiếp khách của mình à, hay là à, gia đình quây quần bên cái à, cái cái à, ở trong cái căn biệt thự đó ở ven bờ sông và rất không khí nó rất là thoáng đãng và thoải mái à, rồi à, là ví dụ như là cái những cái à, thường thường bây giờ đất ở ven sông thì tất cả các uh, chủ đầu tư ha, họ đã uh, lấy làm dự án họ đã mua hết rồi uh, và sau này khi mà họ phát triển lên thì bạn mới biết được là dự án nó nằm ở đó chứ hiện tại là đã được sở hữu hết rồi uh, cái uh, đó là cái sự khan hiếm của cái bất động sản ven sông ha. thì, thì tại vì cái diện diện tích đất ở ven sông nó rất là ít và rất là hiếm uh, cái phân khúc này đó là phân khúc dành cho giới thượng lưu vì là uh, tại đây ha thì sẽ có những cái nhu cầu uh, rất là cao về thiết kế về cảnh quan uh, thiết kế trong nội thất và ngoại thất những cái an ninh phòng cháy chữa cháy những cái uh, bảo vệ ha camera gắn tất cả mọi thứ ví dụ như là uh, ở những cái nơi đó thì họ uh, họ, họ sẽ uh, lắp đặt thêm những cái camera quan sát để mà bảo vệ cái an ninh cho cái chủ nhà rồi à, cái à, cái phân khúc và mà à, những cái biệt à, những cái um, bất động sản ven sông thì cái khả năng tăng giá rất là nhanh vì cái sự khan hiếm và vì những cái giá trị đặc biệt của bất động sản à, nên nó à, luôn luôn được đánh giá cao thì ví dụ như mà bạn thấy ở um, những cái nơi mà ví dụ như hôm trước bạn thấy ở Thủ Kim mặc dù bất động sản cái giá bất động sản rất là cao ha nhưng mà vẫn được à, những nhà đầu tư ở nước ngoài họ quan tâm và họ mua à, bất động sản ra à, chỉ cần mở bán là hết sạch vì lý do là họ đã thấy được cái giá trị của nó và họ so sánh cái bất động sản tại Việt Nam và so với ở ờ, các nước khác thì những bất động sản ở ven sông ở các nước khác cái giá của nó cao hơn rất là nhiều so với Việt Nam ví dụ như là 25.000 đô phải mua bên họ thì ở bên này họ mua chỉ khoảng là 6 7.000 đô thì họ vẫn chấp nhận cái điều đó và họ đăng ký họ mua để sở hữu cho bằng được ha đó là một vài cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn à, về cái việc mà là giá trị của việc mà mình sở hữu bất động sản hay không khi mà mình đầu tư và sau đó mình sẽ bán lại cho cái giới nhà giàu à, thì mong rằng cái việc mà đi đầu tư của các bạn à, sẽ gặp nhiều thuận lợi và sẽ ờ, phát triển ngày càng phát triển à, hãy giúp dùm tôi chia sẻ cái video này cho những người họ quan tâm tới cái vấn đề này à, subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được sớm nhất khi tôi đăng video mới lên cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo